Ok, xin chào các bạn ở channel mình nha, mình là Jackie đây hôm Nay mình sẽ quay video đó chính là sẽ chơi Iron Man, mình sẽ sản xuất Iron Man và mấy bạn đây. Mình đã có hai skill rồi, đó chính là siêu mạnh tia laser hay đạn laser đó và tấm khiên. Giờ thì mình chỉ bắn người ta thôi. Giờ thì mình sẽ bắn người ta. Phải bắn chơi trong cái đợi tiền nó cao lên mà. Đó. bán cà phê luôn mà đời này có âm thanh luôn mà mấy bạn thấy tại sao giờ mình có hai chia sẵn vậy thì do lúc nãy để mà phải để đoạn video nó không quá dài thứ mình phải để vậy các bạn chứ để kia nó dài ngắt luôn á chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu thôi vậy đi Hmm. ờ có tiền có tiền các bạn ơi có tiền có tiền đúng xem được bao nhiêu đấy ai trời ơi mười đô mười đô chơi gì với bạn nhưng mà lượm được thêm mà lần này được bao nhiêu biết đó để xem mình sẽ xem mình sẽ tiền ba phẩy tám mươi kìa ba phẩy 8 4,7 rồi cái mình hiểu rồi à, là 900 giờ lấy thêm thằng kia nó lấy rồi thằng kia nó lấy rồi mà cái thằng ờ, ông nha hôm nay admin cho nên bay nhanh vậy ok may nó giành được rồi ủa bảy ngàn rưỡi đi bảy ngàn rưỡi bảy ngàn rưỡi yeah bảy ngàn rưỡi bịch khiên lên lá chắn phòng thủ bảo vệ cơ thể nhưng mà khiên này tồn tại trong thời gian ngắn ha rồi ok bây giờ thì vào nhà Ồ, <laughs> đi lộn nhà rồi bạn <laughs> đi lộn nhà rồi rồi ok có 30 ngàn rồi giờ thì mua cầu thang ủa than đâu ở à, đây giờ mình mua thêm nên mua cái máy không ta ừ nó để dành đi, nó để dành đi giờ là gom ok gom được rồi chúng mình gom xong giờ mình xem thử các trên đây coi từ từ lượm tiền lại đây Chạy 50 đô, sao mà chơi? Cố lên, lượm đi, anh kia nhường cho tôi, nhường cho tôi, má má má nhường tôi. Ờ, xong. Thôi mà nói nhường thế chứ không, nhường vì nó có nghe đâu mà nhường. à mà mấy bà xe bia mà thấy nó mờ mờ hay gì á hay là nó lắc lắc đó, thì thông cảm nha bây giờ quay viên nó viện kiến gì nó lấy nữa cây kiến rồi nha nhớ mình mua máy này luôn tăng tiền cho nhanh rồi lượm tiền 18 ngàn luôn ngon cơm Ê, có tiền gần mình rồi con đang quay video không mẹ mình tới nha bạn rồi ok sau có chút xíu rồi có chút xíu rồi à. thanh niên nào vậy okay. mấy ngày bán rồi rồi xong một chín trăm mươi luôn mấy hai thanh niên là nó đơm nhau kìa rồi ờ, bị chơi mà tao lấy cục kia ok ngày hai là ngàn hai là ngày hai là ngày hai là ok hai chục k rồi chín trăm hai chục à xíu mời mấy bạn bảy ngày rưỡi bảy ngày rưỡi này bảy ngày rưỡi này đảm bảo rồi ok rồi sao bị giành nữa à, mà thay can kiến nhờ thôi bỏ đi rồi nó moi đồ nữa là vui sao kiến nó bay được ta mà mo Iron Man của mình cũng bay được Iron Man là phải biết bay mà có tiền làm sao về lượm luôn click that chín trăm hai mươi chắc đây là view mình lượm tiền hơi nhiều nha bạn và làm sao có thêm kìa hai trăm năm mươi ôi trời là tám trăm rưỡi là đường ngàn hay chín trăm đấy một đô giờ reset quay lại nhà mà rồi một đô luôn ok giờ có ui nhiều tiền giờ thì mình sẽ mua mấy cái anh à, lộn giờ dùng tiền thêm đi <laughs> mấy bạn nghe mình hơi tham thì ừ trong game này mình lụm này nó có lợi mà trăm video này có lẽ sẽ hơi lòng vòng nha bạn mình làm tiền nó sẽ hơi lòng vòng nhiều vì trong ờ, năm tiền đó sẽ xuất thêm rồi đó ok giờ thì qua đây giờ mình xem thử mua gì coi mua tâm vest outfit hả à trang phục Iron Man này bạn trang phục Iron Man bây giờ mua mấy này trước có vũ khí bay được nè u khả năng bay luôn lửa à, khả năng phun lửa rồi đóng này nữa bây giờ mình sẽ chắc mấy bạn biết rồi ha gom tiền 50k luôn chứ đùa Ê, Superman kìa, Superman kìa. Các thanh niên đồ nhập ơi. Bây trở thành Iron Man. Bùm. Sao Iron Man lỏ ta? Nhìn nó lỏ lỏ nào à. Rồi lấy lửa nè. Bay. Ui. Ê, Iron Man bay nhanh ghê luôn các bạn. Ui. Nhanh kinh khủng luôn. Mình thấy có lẽ nhanh nhanh hơn người kiếm lúc nãy rồi nè. Một đô. Đấm tiếp Super Medium được luôn à Mấy bạn nghe tiếng lửa nó hơi ồn nha mà mấy bạn tôi nghe tiếng lửa hơi ồn thì thông cảm nha vì ờ, lửa trong game nó vậy rồi biến lại thường phun lửa rồi ủa sao bấm được ủa à, ờ, ok giờ nó mới ra à? ủa thời gian ngắn hay sao chơi bày tiếp gom súng người ta luôn đó lửa nữa bạn nó cháy nè. nè lượm tiền cho trời không nè đó <laughs> lượm khó ta ok vậy thôi giờ qua nhà cô tí chớp luôn, lấy đồ xét luôn sấm xét ấy rồi ai có tiền lụm luôn Một đó Trời một trăm bảy lăm Rồi ok tắt tí rồi bạn Hơi ổn Rồi bay lên tiếp luôn <laughs> Vui á bán này chơi bằng khẩu súng này cơ súng này có green lantern đó bạn biết không rồi mình sắp nghỉ video rồi nên mà xe ve thấy nó có gì lạ lợn lạ nữa thì do cái level này này mình cũng quay bằng cách kia luôn nha mà rồi tắt mà thôi ờ, giờ thì vô trong lại lấy, lấy lại đồ gom tiền luôn giờ là mình sẽ coi đồ mà thôi giờ video mình cũng sắp nghỉ rồi giờ mình chỉ xem giá của này thôi mình sẽ định mua món đồ kia mà thôi giờ em nghĩ rồi mấy bạn nhớ subscribe và like nha bye bye